Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, tức ngày 15 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm dần, tháng bính thân, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm dần hôm nay là canh thân, bính thân, bính dần. Con giáp xung tháng bính thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý được cục diện nhị hợp trợ mệnh, công việc nhờ vậy mà thuận lợi hơn trước rất nhiều, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bản mệnh một vài cơ hội hợp tác làm ăn đầy triển vọng. Thực thần xuất hiện, túi tiền của bạn hôm nay cứ không ngừng đầy lên, nhất là với những người làm nghề tự do, kinh doanh hay đầu tư. Vận may tài chính đang tìm đến bạn, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này. Tuy nhiên, ngày thủy thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Bạn vì mải mê công việc mà thiếu quan tâm chăm sóc một nửa của mình, khiến khoảng cách giữa hai người càng đầy xa nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. hai Tử vi tuổi sửu. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi sửu trong ngày chủ nhật này có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong công việc, gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên. Khả năng cao bạn sẽ lọt mắt xanh của các cấp lãnh đạo và sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tuy công việc chẳng thể làm khó được con giáp thông minh này, nhưng trong các mối quan hệ xã giao thì bản mệnh lại gặp phải giới hạn của bản thân mình. Tính cách lạnh lùng có đôi phần độc đoán của bạn sẽ để lại những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp với những người xung quanh, bên nên có điều chỉnh kịp thời mới có thể thành công hơn nữa. Thổ khí vượng như hôm nay, bản mệnh cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình, nhất là với những người hay mắc các bệnh liên quan đến máu huyết, tim mạch, bệnh về đường hô hấp hay tiêu hóa, nếu thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể, cần sớm đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi hôm nay, chính tài độ mệnh, người tuổi dần có thể đón nhận tin vui về tài lộc trong ngày 22 tháng 8 năm 2021 này. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định và sẽ còn tăng tiến hơn nữa trong tương lai.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 Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu thoải mái những ngày này. Lịch ngày tốt chỉ muốn nhắc bạn luôn dự phòng cho mình một khoản tiết kiệm nhất định, phòng các trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Cũng đừng chỉ dựa vào vận may mà lún sâu vào những trò đỏ đen vô tình, hậu quả khó đoán định. Mộc thổ xung khắc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh. Chỉ cần bạn bỏ bê nung chiều bản thân một vài ngày thôi là, mọi cố gắng của bạn từ trước tới giờ sẽ trở thành bọt biển hết đó. Đã đến lúc bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống nghỉ ngơi tập luyện của mình rồi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn sẽ khó có một ngày yên ổn khi chịu ảnh hưởng của cục diện sửu thìn tương phá. Các mối quan hệ cá nhân của bạn trở nên căng thẳng hơn trước nhiều lần, tình cảm anh em, bạn bè mâu thuẫn dạn nứt, cha mẹ con cái khó dung hòa. Lại có điểm tiểu nhân phá hoại, có kẻ xấu bụng mang lời đàm tiếu nhằm hạ bệ bạn. Chính ấn trợ mệnh nên công việc của bản mệnh mới phần nào thuận lợi hơn. Với bản lĩnh của mình, con giáp tài giỏi này hoàn toàn có thể chinh phục những mục tiêu cao và xa hơn nữa. Hãy không ngừng cố gắng, con đường đến thành công của bạn đang ở rất gần rồi. Để công việc thêm phần thuận lợi suôn sẻ, bản mệnh có thể chọn hướng tốt và giờ tốt để xuất hành. Theo đó, bạn có thể chọn hướng Tây Nam là hướng đi may mắn trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, Tý, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Xem bói tử vi, con đường sự nghiệp con giáp tuổi tỵ trở nên bằng phẳng hơn trong ngày tỵ sửu bán hợp này. Mọi việc tiến triển theo đúng tiến độ đã đặt ra, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp bạn ký kết những hợp đồng mới đầy hứa hẹn. Chính quan ở bên, cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt bạn. Còn chần chừ gì nữa, hãy nắm bắt và biến chúng thành hiện thực đi thôi. Những người theo nghiệp học hành thi cử cũng sớm nhận được tin vui đỗ đạt trong ngày này. Không những thế, chuyện tình cảm của bản mệnh còn vô cùng tốt đẹp dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành hỏa thổ tương sinh. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp. Hãy mở rộng trái tim và đón nhận niềm hạnh phúc đang gỡ cửa nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Sửu ngọ tương hại sẽ tác động khá lớn đến vận trình hôm nay của người tuổi ngọ. Công việc của bản mệnh khó bề yên ổn khi liên tục có kẻ xấu bụng nhúng tay nhằm phá hoại mọi nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Chưa kể thiên quan án ngữ, bạn sẽ gặp nhiều bất lợi nếu đối đầu với những người có chức quyền trong ngày hôm nay. Tốt hơn hết là bạn nên giữ bình tĩnh để có thể sáng suốt đưa ra các quyết định quan trọng mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố tiêu cực nào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 Những bất đồng trong các vấn đề nhỏ nhặt có thể trở thành những mâu thuẫn khó hóa giải lúc nào chẳng hay. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi có thiên ấn trợ mệnh, bạn sẽ sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khẳng định được năng lực của bản thân, con giáp này hoàn toàn có cơ hội để bước những bước xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ,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 dù trong bất cứ trường hợp cũng cần giữ bình tĩnh, chớ vội buông xuôi. Bản mệnh cũng chớ nên nghe theo những lời đường mật mà vội vàng ra quyết định đầu tư vào thời điểm này. Những rủi ro tiềm ẩn không ngờ đến có thể đẩy bạn vào đường cùng đó. Hãy kiên nhẫn và tìm hiểu thật kỹ càng mọi thứ trước nhé. Ngũ hành thổ sinh kim, đừng quên rằng bên cạnh bạn luôn có một hậu phương vô cùng vững chắc. Hãy chia sẻ những khó khăn mà bạn gặp phải, những lời khuyên của người ấy có thể giúp ích cho bạn rất nhiều đó. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu Nhờ sức ảnh hưởng của cục diện dậu sửu bán hợp mà vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi dậu thêm phần thuận lợi hanh thông hơn. Những trông gai trở ngại cuối cùng cũng được tháo bỏ, bạn tự tin tiến về phía trước trên chính đôi chân của mình. Tỷ kiến xuất hiện điểm báo những chuyện thị phi tranh lợi đoạt tài trốn công sở có thể khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết,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 các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những lợi ích lâu dài trong tương lai. Tiếc rằng, sự hiếu thắng của bản mệnh có thể dẫn đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp khi chịu tác động của thương quan. Dù bạn có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể khiến mọi thứ tan thành mây khói, nặng có thể mất việc, bồi hoàn thiệt hại vô cùng lớn. Ngũ hành thổ khắc thủy, vì mải mê công việc mà bạn chẳng mấy quan tâm đến một nửa của mình,